À, xin chào tất cả mọi người, tôi là Phương đến từ BTland Thì uh, hiện tại tôi đang đứng tại uh, đường Phan Trọng Tuệ Này là đường nhựa ha Thì phía sau tôi là một căn nhà rất là đẹp Căn nhà này thì có diện tích đất là 180m2 à, Trong đó có 141m thổ cư Phần còn lại là đất uh, hàng năm Đó. Đây là một căn nhà có mặt tiền ngang này 6m Chiều sâu uh, 30m Thì uh, mời mọi người đi uh, theo tôi đi vào bên trong căn nhà để xem bên trong phía trước là một cái khoảng sân rất là rộng rộng 45 à, m đây có thể đầu một chiếc xe hơi này đó và đầu thêm rất là nhiều xe máy rồi à, có thể trồng cây rất là đẹp đây là lối cửa chính dẫn vào nhà thì phía trước này là có một cái phòng khách đây là một cái phòng khách và bên hông này là một cái à, không gian hình lang rất là rộng đó và phía bên tay phải của tôi thì có hai cái phòng ngủ đây hai phòng ngủ còn phía sau này là không gian à, bếp không gian bếp không gian bếp thì có một cái bếp phía bên này bên này khu vực à, đặt à, bàn ăn rồi tủ đựng đồ đạc và phía sau dạ, dạ, dạ, phía sau này thì sẽ có một cái nhà vệ sinh bên ngoài này cái kho và có một không gian sân vườn phía sau này rộng khoảng 40 mét vuông thì đây là một căn nhà nằm ở đường Phan Trọng Tuệ đi ra trung tâm Phan Thiết à, chỉ khoảng hơn một km đó, rất là gần đi ra bệnh viện tỉnh thì khoảng một cây rưỡi rồi đi vào à, Cúc Mắc thì khoảng à, ba cây số đi vào Lotte thì chỉ khoảng ba cây số thì anh chị và ở đây rất là gần cả cái trường học trường cấp 1 cấp 2 của xã Phong Nậm đó. thì anh chị và ờ, sở hữu căn nhà ở đây thì rất là thuận tiện để sinh sống hoặc là con cái đi học đó. tôi là Phương đến từ BTland anh chị nào quan tâm về căn nhà này thì hãy inbox cho tôi ha